chào bạn hôm nay lại tiếp tục hành trình à, sang cá lóc lâu rồi thì không sử dụng lại con mồi này à, hôm nay mình à, sẽ thử câu lại con mồi này xem như thế nào câu à, mồi nội thì nó phế hơn mồi chim rất là nhiều à. điểm này hôm trước mình câu rất là nhiều cá lóc luôn hôm đó không đem ờ, theo máy quay mà thường đem theo máy quay ấy, thì cả nó lẽ ăn mà đem theo máy quay thì món thế mới khô ấy. thử mình đội ở đây nhưng mà nó hiệu quả các bạn nên phải à, đội con mồi thôi mình à, sẽ tiếp tục dùng à, con V5 huyền thoại thì ờ, được nước mình bắt nguyên một bầy luôn đây các bạn chủ hồ ra hỏi thăm khổng lồ luôn các bạn ơi siêu to luôn wow. ồ oh, rất là phê một <laughs> con này khá là to đấy chưa được cá chi wow. rất là phê luôn lên lên sẹn lên sẹn wow, wow, wow. rất là mạnh luôn wow, rô phi các bạn wow. ao ao ao ao wow có những con ờ, to hơn con hôm bữa con hôm bữa ờ, một cân rưỡi thì con đi tâm tâm mình ờ, thử cân xem xem nha một cân một một cân một các bạn khá là to rồi wow, wow. rất là phê cà rô ăn lúa hy sinh một môi rồi các bạn hồ nhà người ta mà thằng nào nó vào thả lưỡi thả lưỡi thả lư ra đi một mv 5 bây giờ dùng con này c 50 mình lựng thử xem sao bơi lực thì dù sao nó cũng an toàn hơn nó không đi sạc đẩy giống như con ờ, V5 Ui rồi Cần lóc tí hông Chưa làm một khai sinh ờ, máu rồi con loe cái miệng con chuồng dằn cả to là ăn nha cả nhỏ cũng được ăn nè con này to hơn con lúc nãy luôn wow loài chỉ đậy ồ oh, oh, oh. cái lóc khổng lồ luôn wow con này phải uh, trên một tỷ các bạn wow chỉ là phế luôn wow. rất là phê nó nó nó wow sáng giờ mới được à, sao dễ dễ xảy đây Mm-hmm. Ừ. các bạn ơi Quả là đã luôn cân đã Mình xem thế nào con này một kỳ các bạn rất là to luôn các bạn như đã quả phê luôn ồ oh. siêu to khổng lồ luôn các bạn cuối cùng đã xếp chinh phục được Hugo rồi tiếp tục các bạn Ủa, con này cũng khá là to đấy Ồ, oh, như con lúc này một cặp luôn các bạn rồi Xảy rồi các bạn ơi ừ. Chưa kịp kẹt nữa Rất là tiếc Wow. Lưỡi bị oạc luôn wow. Hai môi thôi mồi này rơm râm oạc lưỡi luôn tưởng được cặp làm nuôi canh chua ngon đấy ai dè chủ quan quá nếu mình à, đưa thẳng lên bờ thì vẫn được mình muốn à, quay cho các bạn xem nên bị chảy mất rồi rất là tiếc con đó cũng à, phải tạm làng đây là con xem sao kết thúc bờ câu à, đây là thành quả các bạn đây một rô một lóc tiếp về ăn cơm trưa cảm ơn à, các bạn đã theo dõi video nhé mực hai con mồi